Phẩm bảo hành hãng, giá 28 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 256GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giá 28 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 256GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giá 28 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max đen 128GB quốc tế Mỹ mới full box, giá 27 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn iPhone 12 Pro Max trắng 128GB quốc tế Mỹ mới full box, giá 27 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 128GB quốc tế Mỹ mới full box, giá 27 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn iPhone 12 Pro Max xanh 128GB quốc tế Mỹ mới full box, giá 27 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max đen 256GB quốc tế Mỹ mới full box, giá 29 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn iPhone 12 Pro Max trắng 256GB quốc tế Mỹ mới full box, giá 29 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 256GB quốc tế Mỹ mới full box, giá 29 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 256GB quốc tế Mỹ mới full box, giá 30 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 128GB chính hãng VNA mới full box, giá 28 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn iPhone 12 Pro Max trắng 128GB chính hãng DNA mới full box, giá 28 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 128GB chính hãng DNA mới full box, giá 28 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 128GB chính hãng DNA mới full box, giá 28 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 256GB chính hãng VNA mới full box, giá 31 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn iPhone 12 Pro Max trắng 256GB chính hãng DNA mới full box, giá 31 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 256GB chính hãng DNA mới full box, giá 31 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 256GB chính hãng VNA mới full box, giá 31 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn iPhone 12 Pro Max đen 512GB chính hãng VNA mới full box, giá 37 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max trắng 512GB chính hãng VNA mới full box, giá 37 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max vàng 512GB chính hãng VNA mới full box, giá 37 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. iPhone 12 Pro Max xanh 512GB chính hãng VNA mới full box, giá 37 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 800 nghìn. MSM điện thoại siêu rẻ, đơn vị chuyên phân phối smartphone, máy tính bảng giá tốt nhất Hải Phòng, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi. Có hỗ trợ không cần trả trước và trả góp 0% lãi suất. Duy nhất chỉ có tại msm.vn 170 Lạch Chay Hải Phòng.